ơn ờ, quý hoặc là bà con đến với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh thì hôm nay ờ, chúng tôi xin ờ, giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy cắt cỏ xà cỏ đeo lưng đa năng thì bên cạnh dòng máy Honda 4 thì thì hôm nay là chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn dòng máy này dòng máy hai thì thì máy cắt cỏ xà cỏ Honda uh, máy này là của Mitsubishi TB sử dụng động cơ Mitsubishi TB43 ở đây đấy đây là cái phần động cơ cũng như là phần khung đeo của máy này đây động cơ Mitsubishi TB43 đấy cái phần ờ, đây là cái dây động khởi dây khởi động của máy này đấy, bình xăng ở đây nắp xăng ở đây thì ờ, máy sử dụng ờ, động cơ hai thì Mitsubishi TB43 công suất 1,47 kW rất là lớn tính ra mã lực của nó phải gần hai mã lực đấy máy gần hai mã lực nó khỏe còn cái động cơ Honda 4 thì thì nó chỉ có 1,6 ngựa thôi 1,6 mã lực thôi còn con này nó gần hai mã lực và con này sử dụng nhiên liệu xăng pha nhớt nhiên liệu với pha trộn với tỷ lệ là 1 phần 25 là một lít nhớt pha được với 25 lít xăng để chúng ta sử dụng đây là cái ờ, le gió của máy này đấy cái le gió ở đây và ở dưới này là cái chế hay là cái bình xăng con đấy le gió ở phía trên này đây là cái phần ờ, buri của máy này đây buri của máy nó nằm ở đây đấy Uh, còn đây là cái mặt trước thì uh, cái đầu bò của nó thì cũng uh, giống giống con của Honda GX35 thôi còn uh, đây là cái phây, phần dây điện của máy ở đây nó có một dây nóng một dây mát ở đây dây đỏ dây đen ở đây đấy ở đây này thì nó có số khung phần số khung của máy nó dập nổi ở đây này đấy có phần số khung của máy nó dập nổi ngay ở đây luôn thì lúc quý vị và các bạn mua hàng về thì tên ờ, phiếu bảo hành nó sẽ không ghi cái số khung này thì ví dụ sau máy chúng ta sử dụng có trục trặc gì đấy thì chúng ta sẽ bảo hành theo cái số số khung này máy thì ờ, cái phần đầu máy này được ờ, cho một lớp nhựa đỏ này rất là nhìn rất là đẹp rất là bắt mắt ở đây nhìn cũng rất là khỏe khoắn đấy nó có thể xoay được trên cái giá của nó như thế này rất là linh hoạt ở ừ, đây là cái phần giá đỡ của máy này thì cái phần giá đỡ của nó cũng giống cái con Honda thì đằng sau này nó là cái lớp quai ờ, đeo bằng ờ, cái là bằng vải rất là mềm ở trong nó có một lớp bông đấy rất là mềm rất là êm ở đây đấy còn ở đây là cái chỗ để về ờ, nó áp vào lưng chúng ta thì nó được làm bằng một lớp cao su non như thế này đây nó rất là êm và có độ đàn hồi rất là tốt thì uh, giúp cho chúng ta trong quá trình sử dụng ấy trong quá trình thời gian sử dụng lâu dài thì nó sẽ không bị đau lưng cấn ở lưng đấy à, cái động cơ này thì à, được kết nối với các phần khung bằng ờ, cái chân đế ở đây cái chân đế có thể tự xoay được đây rất linh hoạt ở đây như thế này đấy và ở xung quanh nó kết nối với nhau bằng cái ba cái lò xo này đây cái lò xo rất là êm ở đây thì để cho trong quá trình sử dụng cái máy cái độ rung ấy thì nó qua các lò xo này thì nó sẽ giảm cái lực tác dụng lên cái cái ba lô đấy thì làm cho chúng ta sử dụng nó sẽ êm hơn êm lưng hơn đấy không bị đau lưng đấy là cái phần à, động cơ của máy đấy đây là cái phần động cơ à, công suất 1,47 kW rất là khỏe ở đây dây giật đây đấy thì à, với cái máy này sử dụng à, hệ thống bơm bơm xăng ấy bằng màng bơm nó có cái màng ra bơm ở đây này thì lúc quý các bạn xăng chúng ta pha với một lít nhớt pha với 25 lít xăng là một lít xăng chúng ta pha với 0,04 lít nhớt đấy pha xong chúng ta đổ vào đây thì sau đấy chúng ta bơm cái này lên này bơm cái này lên và chúng ta dập nổ lên thôi còn ờ, với kinh nghiệm của các bác sử dụng ờ, máy cắt cỏ hai thì này lâu năm ấy thì với một cái bình nhớt như thế này à, một bình xăng một bình nhiên liệu như thế này chúng ta đổ đầy xăng và chúng ta pha thêm ờ, ba nắp nhớt như thế này nữa đấy là kinh nghiệm của các bác hay sử dụng máy thì chúng ta sử dụng chúng ta dùng thêm ba nắp nhớt vào nữa là chúng ta có thể dùng được đây ống xả của máy ra bên này đây đấy máy làm khá chi tiết rất là chỉn chu rất là đẹp ở đây còn à, đây là cái phần à, cần cứng của máy máy thì có tất cả cần cứng cả cần mềm đấy một à, hai đầu đây đây là cái cần cứng của nó à, cái đầu bò của nó ở đây đấy đầu bò rất là chắc chắn rất là đẹp nhìn rất khá là gọn gàng đây đây là cái cần của nó cái thanh cần của nó cái cần của nó thì dài tầm khoảng một mét hai cái bộ cần cứng của nó thì dài khoảng một mét hai đây một mét hai cái cần nó là dùng sử dụng ờ, ống cần phi 26 nhất đấy, phi 26 chín khía đây là cái phần là dây ga có cái phần dây điện ở đây này có ba dây có hai dây đỏ đen này là ờ, cái phần dây ga còn ờ, dây điện còn đây là cái phần dây ga của máy này đấy ở đây là cái phần tay ga của máy tay ga của máy thì cũng sử dụng phần tay ga cứng thôi thì với cái sử dụng việc sử dụng cái tay ga này thì quý bạn trong lúc dùng ấy chúng ta chỉ cần đẩy ga lên thế này thôi là chúng ta có thể sử dụng được luôn mà không cần phải giữ chúng ta chỉ cầm cầm tay đây thôi đấy lúc nào muốn tắt máy chúng ta đẩy ga về và có công tắc tắt máy ở đây màu đỏ ở đây thì chúng ta bấm vào đây thì máy nó sẽ tự tắt đấy à, đây là cái đầu để kết nối vào cái phần dây mềm đây là cái phần ờ, dây mềm của máy thì ờ, nó được bọc trong bao cẩn thận như thế này đây cái phần dây mềm đây đây là cái phần dây mềm của máy thì bằng ờ, cao su rất là êm rất là mềm ở đây đây chúng ta có thể uốn cong này rất là êm rất là mềm ở đây ở ừ, hai đầu này thì nó có hai cái ờ, núm nhựa để bảo vệ thì lúc chúng ta sử dụng chúng ta chỉ tháo cái này ra thôi để chúng ta lắp vào máy thì ở đây chúng ta có thể nhìn vào bên trong này đấy đây là cái dây ti của máy thì hai đầu thì được uh, ép thành hình vuông như thế này để nó có thể uh, lắp được vào cái khung máy này có thể lắp vào cần này còn ở trong cái phần chuyển động thì nó sẽ có hình tròn như thế này đấy nó được uốn uốn từ các sợi đồng và sợi thép với nhau rất là chắc chắn đảm bảo độ bền cho máy à, nó được à, đã được à, bôi sẵn mỡ rồi bôi sẵn mỡ bò bôi mỡ bôi trơn rồi đấy còn cái đầu này cũng đầu này cũng thế đây cái đầu này à, cũng thế cái đầu này thì chúng ta để ý là cái đầu đầu này thì nó còn phải có một cái lỗ ở đây thì với cái đầu này thì chúng ta sẽ lắp trực tiếp vào cái đầu máy này còn à, cái đầu có cái gioăng cao su này thì chúng ta sẽ lắp trực tiếp vào à, cái cần cứng đấy chúng ta lắp vào ờ, à, các phụ kiện kèm theo của máy thì gồm có đây là cái túi phụ kiện này có cờ lê này cũng như là chồng này để mở buri này mở à, đầu bò này đấy và các ốc để kết nối máy tay cầm Ờ, cái tấm chắn ờ, đất đá này tấm chắn bảo vệ này cái này cũng rất là quan trọng vì ờ, nó thường thường ở dùng cắt máy cắt cỏ ở Việt Nam thì nó hay xảy ra trường hợp là gãy gãy gãy cái lưỡi ấy, thì có cái tấm này nó sẽ bảo vệ cái chân của chúng ta không bị lưỡi văng vào chân đây là cái lưỡi cắt cỏ kèm theo máy như thế này đây có một cái lưỡi vát vuông như thế này lưỡi của hãng Roma nó cũng là hãng chất lượng đấy nó cái lưỡi cắt cỏ đây là cái phần tay cầm này nó bằng nhựa thôi đây nó được thiết kế cong như thế này rất là dễ cầm đấy còn ờ, đấy là chức năng cắt cỏ còn quý bạn có thêm ờ, muốn sử dụng thêm chức năng sạc cỏ dưới đất ấy, thì ờ, chúng ta sẽ lấy thêm một cái bộ sạc cỏ như thế này đây là cái bộ sạc cỏ của máy thì bộ sạc cỏ này thì có củ này. cái củ này là sử dụng phi 28 à, phi 26 thì chúng ta sẽ nhìn cái số có thông số ở đây là 26 ở đây đấy thì cái máy này nó sử dụng ống cần 26 và chín khía ờ, số khía thì chúng ta đếm vào ở trong cái rãnh ti bên trong này thì nó sẽ là chín khía đấy đây là ống cần 269 khía cái bộ này là cái bộ sạc cỏ này đấy à, lắp cái phần ờ, hướng sắt ra phía đằng trước à, cố định vào cái phần củ bằng các cái chốt ở đây các chốt cơ khí rất là nhanh đấy còn đây là cái bộ bánh sới đất của máy đây là cái bộ bánh sới đất thì lúc chúng ta sử dụng chức năng sới đất thì chúng ta chỉ cần tháo hai cái lồng này ra thôi hai cái mũ đánh hai cái lồng đánh cỏ đã và lắp cái mũ đánh sửa đất này vào đấy thì ờ, tổng bộ toàn bộ đó là như thế thì quý bạn à, mua riêng máy cắt cỏ hoặc là mua máy cắt cỏ và bộ sạc cỏ hoặc mua máy cắt cỏ với bộ sửa đất thì đều được thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý bạn kết nối nhanh máy thì với cái máy này chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ lấy phần phần cần mềm của máy này để ý kết nối ờ, cái đầu cao su đen đen này vào cái cần của nó trước cái cần của nó đây thì chúng ta sử dụng ờ, cái cái lục lăng cái lục lăng uh, uh, đi kèm theo máy dùng cái lục lăng lớn như thế này chúng ta tháo lỏng con ốc này ra Đấy, chúng ta tháo hẳn con ốc này ra và uh, dùng cái này chúng ta đẩy vào đây sau đấy vặn ờ, ờ, chặt con ốc này vào để ờ, cố định cái dây này đấy còn ở đầu này thì chúng ta sẽ cố định nó vào đây ở đầu này thì chúng ta sẽ cố định vào cái bắt côn của nó như thế này thì chúng ta để ý là có cái lỗ đây thì chúng ta sẽ cho lên làm phía tê này kéo cái này lên đấy lúc nào ờ, nó vào ờ, nó nghe cái kêu cái trắc ấy, thì nó sẽ đã vào chốt là được đấy đấy là đã vào kết nối chắc chắn này đấy, sau đấy chúng ta tiến hành ờ, nối dây điện cho máy thì à, cái phần dây điện thì à, dây đỏ nối với dây đỏ dây đen nối với dây đen thôi rất là dễ sau đấy nối cái phần à, tay ga của nó vào đây đấy thì tôi chỉ hướng dẫn sơ qua thế thôi còn cái đằng trước này thì chúng ta cái phần tay cầm ấy, thì chúng ta sẽ kết nối đằng trước này kết nối cái tay cầm đằng trước như thế này thì thường thường cái tay cầm này thì chúng ta à, sử dụng ờ, cách xa khoảng với cái tay ga này khoảng 30 phân thì nó sẽ cái máy nó sẽ cân đấy thì cũng tùy vào cái tay của người sử dụng đấy sau đấy ờ, lắp cái tấm chắn cỏ này vào là được thì với chức năng cắt cỏ thì chúng ta chỉ cần dùng cái đầu bò của nó lắp thêm lưỡi vào thôi còn nếu mà với chức năng xả cỏ sới đất ấy, thì chúng ta tháo cái đầu bò này ra bằng cách là mở cái con ốc ở đầu này này mở cái con ốc ở đầu này đấy chúng ta lắp cái bộ xà ờ, cỏ hoặc là sới đất vào là được